khám phá những điều kỳ diệu của cuộc sống là cách học hỏi của trẻ đang tăng trưởng. Và bạn hãy giúp trẻ hoàn thiện tiềm năng này với sữa gấu Nestle Prebio One. Là một thành phần dinh dưỡng từ thiên nhiên, Prebio One giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh để trẻ hấp thu được toàn bộ dưỡng chất cần thiết cho trẻ một sự tăng trưởng tối ưu, thông minh và khỏe mạnh. Gấu Nestle Prebio One